Xin chào anh em, hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em cái máy nghe hột bầu cua công nghệ mới nhất hiện nay. Đấy, với cái máy nghe hột bầu cua nó sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh em, để giúp anh em làm tay em đến các sân chơi, các sòng sới em không cần phải luồn nắp địa quân hột hay cũng như không cần phải chạm tay hột anh em đều có thể chơi được em nhé. Thì tôi chuẩn bị xem là cái nắp này, cái đĩa và một số quân hột trọ đây. Tôi sẽ nắp lên lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ em nhé. kỳ lưu ý này em không cần phải chạm tay hộp nhé Đấy, nắp đĩa quân hộp gì được anh em đều thể chơi được Đấy, trước tiên thì tôi xin phép là chứng minh với em bộ hộp này và cái nắp cái đĩa này hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi thấy nâng châm trắng này nâng châm trắng rất là ít nha Đấy, đĩa và hộp không hít đây ok chưa hoàn toàn bình thường nhé lưu ý nhé nếu là đồ câu chuyện này em thử nâng châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh ạ à ok nắp đĩa quần hộp là hoàn toàn bình thường tí tôi sẽ xé ba hộp này ra để chứng minh em ba hộp này của tôi nó là hoàn toàn bình thường em nhé thì đây nó là cái máy nghe bầu cua mới nhất hiện nay đây là công nghệ hiện đại nhất em nhé chuẩn xác nhất Đấy, máy thì rất là nhỏ gọn thôi bằng hộp quẹt đây Đấy, dễ dàng để em ngụy trang vào trong người thì cái máy này nó sử dụng pin nhé 5 đến 10 ngày hết pin tùy thuộc cái tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít em thay pin cho tôi rất là tiện lợi cách chơi rất đơn giản thôi em vào sân chơi của người ta em chỉ cần bật máy lên này đấy và ngồi vị trí là một mét rưỡi đổ lại tai em nghe được âm thanh của hộp bầu cua rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được em nhé thì anh em lưu ý ba tiếng đồng anh em bỏ cho tôi em nhé tiếng thứ nhất này đấy, tôm gà nai này tiếng thứ hai tôm tôm cá này thứ ba nai này ok ba nai bỏ làm gì bỏ để nó ghi nhớ cái âm thanh của hột bầu cua rơi xuống đĩa phát ra này tiếng thứ tư là máy nó sẽ báo rung và em đánh cho tôi em nhé Đấy. lưu ý này cách chơi rất đơn giản thôi anh em chỉ cần là mang theo cái máy này ngồi vị trí một mét rưỡi đồ lại anh em nhé vị trí nào tai anh em nghe được là máy để trong người sẽ nghe được em ạ như tiếng này đây máy báo cho biết con cua em với cua tôi hai cua này ok Đấy. lưu ý là hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được anh em nhé chỉ cần để máy nó nghe được âm thanh của của cua rơi xuống đĩa phát ra là được như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con cá em lấy cá thôi một cá này ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi anh em nhé cái máy này rung rất êm nếu anh em để trong người thì một mình anh em cảm nhận được nhịp rung của nó người mua bạn không thể phát hiện được anh em ạ đấy với nhịp rung này thì anh em đánh con gà tôi khẳng định anh em chắc chắn là có gà anh em một gà này ok chưa đấy tôi sẽ để đây để nó phát ra tiếng kêu to hơn để em dễ dàng cảm nhận nhịp rung của nó anh nhé đấy với nhịp rung này thì anh em tiếp tục đánh con gà tôi khẳng định em chắc chắn là có gà một gà này ok chưa đấy. nhiệm vụ của anh em là chỉ cần ghi nhớ từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua là được anh em nhé đấy với cái nhịp rung này thì anh em đánh con tôm tôi khẳng định anh em chắc chắn là có tôm anh em ạ một tôm này ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé đến tay thì chỉ có một người anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó hoặc người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em nhé như tiếng này đây máy báo cho biết là con cua anh em lấy cua tôi chắc chắn là có cua anh em một cua này ok đấy hột giấy hay hột sốt đều được anh em không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy như thế này đây máy báo rung cho tôi biết con bầu anh em đánh bầu của tôi một bầu này ok rất là hiệu quả đấy em có thể áp dụng ở mọi sân chơi không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra ngoài ra cơ sở tôi tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại đây em cần em có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em như thế này đây máy báo rung tôi biết có con cá em đánh cá cho tôi một cá này ok rất là hiệu quả em nhé Đấy, sau đây tôi sẽ xé ba cái hột này ra để chứng minh nha ba hột này là hoàn toàn bình thường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 có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video